Did I mention it's mating season? Ô Ờ sao đâu, sao đâu kệ, kệ thằng này gặp anh nó, nó khóc rồi, gặp anh nó nó khóc rồi. Nó nít rồi. À, thằng này gặp anh mấy em nó khóc khóc ra ra mẫu à. <laughs> bạn nè bắt oh, yeah. Ờ, cái gì cũng là cao cao cao mới ờ, mới nói này ăn sau ăn sau ăn sau ăn sau anh đi ơi không ăn đi rồi bọc bọc bọc bọc giết không nè lia lên bọc giết không nè ok anh ơi rồi nó nó trên này em em em đây em đang cố đẩy anh phải giữ thôi đi nhá nổ nổ nổ nổ thằng nào không được đáp rồi lại không rồi lại không cần máu rồi giỏi thằng kia không có lái em mình tao té té thằng mít lên em ơi em xấu rồi sợ gì đâu giả dạ vờ anh giả dạ vờ anh giả dạ vờ nó xấu xấu rồi nó xấu xấu lít nào nó xấu xấu lít nào ui rồi sao lát chơi tôi à cây cũ gì nhau cây cũ gì nhau không biết ra ra ra Vô đây, vô đây Chưa có yêu, chưa đỏ chưa Nôn, nôn, nôn, nôn Ôi, đúng, đi ok hết chưa? Chơi cái gì? Thôi, tôi em nhìn hết rồi đấy Thấy bạn hết. Không, không Em anh Duy có màu đần Ờ, tiền, tiền, tiền, tiền, tiền đây, ra, ra. Trong năm à, cấp năm à chưa có phần đá đâu. Đấy, đấy, đấy, lại cay em. Đấy, cái gì? Lại cho em. Nhiều. Nhanh, nhanh về. Ớ. Thôi về, thôi về, thôi về. Rồi, rồi, anh ơi, đánh giá vừa thôi. Chạy nhanh thế, chạy nhanh thế à nó kéo cả dòng cả rồi nó ra nha nó ra nha nó ra đấy đây đây đây đây đây thôi được thôi được rồi nó sau em sau đi à? em em em gò bên đi em ơi gò bên đi em ơi ơ ui giỏi rồi đó đang chuẩn bị vô mình nó hấp là vô mình đánh gắt nhở không không không coi coi công pick pick đồ nha pick đồ đại lúc rồi không sao đâu anh tao nói thế thôi chứ ờ, hai ai thằng này combo là chết á đi luôn á ờ anh vô anh vô anh vô dẹt đấy nó đang tỉnh nó đang tỉnh đấy nó có vừa tới thì cứ cứ vừa kìa kìa nó trên kìa nó trên kìa nó trên kìa thằng echo cắn nha chỉ được không ta đây anh ơi, AD Sao à, sao à Ui giời, một người Đây đây, em ra đây nhá, em ra đây nhá Không có ba nào Ai chết không kìa Khỏe nhỉ Ui, Ui lon một Khỏe, khỏe quá <laughs> Đồng ờ. em, ok bạn ơi, ok Rồi ơi, bạn ơi, mình đang làm mình đảo Đậu Đang là như cúng nhỉ? Chạy đi em ơi, chạy đi em ơi Đấy, nó làm khác, đi luôn á Làm khác, gần gần gần gần ยาซื้อยาthôi dạ, dạ. mày ông ơi mày ông bớt bớt surprise, motherfucker. cái đeo này cái xong luôn luôn mất luôn sự gì à mất hết mất tất cả giờ ta chẳng còn chi mãi trắng tay mà thôi à, à, à thì ra thì ra có cục kích rồi Ê anh em ơi, nó định nó định chơi điểm với em. Cẩn thận nó dò ra. Em sợ ăn à? Bị ăn giết ngoài không sợ à? Không sợ à? tám đùa với anh em mình bỏ hết xuống đây hỏi chấm ao tình <coughs> no lại lon đúng lon lại đúng lon này ui hưng ơi tới nhau hưng ơi ẩn lộ đi lộ đường thấy nha này nè nó thấy rồi nha nó thấy rồi nha rồi nó nó anti à nó anti sao mà không không không ngưng ngưng đam em ngưng đam em dồn ờ, luôn dồn luôn dồn luôn dồn rồi đó đó ấy không được đạt được hai hai cái chuẩn rồi thành ra đường ra nó hoảng sợ là đi đua nó nước Camaro này qua lên luôn lên luôn sợ gì anh chơi game cũng dẹt anh ơi thích cả đánh luôn đấy em đã ờ, rồi không còn lát này không còn lát rồi em tốt tiếp vào đâu đẩy đẩy luôn đẩy luôn đẩy luôn đẩy luôn rồi anh ơi thôi bỏ qua đi bỏ qua đi ô trúng tầm Bá thang lưng được Bỏ sợ chết luôn Còn làm phát em đi này mình Em đi em làm cái mới Em thôi Hơi lâu rồi, hơi lâu rồi Hơi lâu rồi đấy 25 phút rồi, hơi lâu đấy ừ. chia hai team đánh đá đúng chỗ đánh đá luôn có bao thằng gọi rốt lên đây Quỳnh Hồ, Quỳnh Hồ Thế nhỉ? Em mày yếu cũng vào lần Thằng nhìn mấy câu này Em mà nếu không không bao giờ đứng hả? Thôi, thôi À, cái câu này Trung Anh nó nói anh thì uh, à, Riven tốt, Riven tốt, Kalita tốt <coughs> em à, lại chúng anh vào cô con anh mà ơ event à event calista với công việc quên à em bảo em em bảo em gái chúng anh vào chốt anh mà